à, trên gương mặt mỗi người á, có rất nhiều nốt ruồi nhưng những nốt ruồi nào không nên để à, những nốt ruồi nào ảnh hưởng đến sự nghiệp tình duyên cũng như là cản tài lộc của mình làm bao nhiêu cũng tiêu tán bấy nhiêu trước tiên á, là về hôn nhân mọi người nha thì chúng ta sẽ có nốt ruồi này và nốt ruồi ở đuôi mắt này chúng ta nên xóa vì cái đường mắt nó thể hiện là cho cái tình duyên của mình trắc cỡ À, yêu sai người và bị người khác lợi dụng và mình phải chịu đựng và cam chịu nên thường xảy ra là hai lần đò nên chúng ta có nốt ruồi trên đây và ở đây chúng ta nên xóa còn người á, mà luôn bị dèm pha bị thị phi bị tai tiếng là nốt ruồi ở đây đó ở đây á nó sẽ nói về nếu mà chúng ta bị hợp nhiều quá đó nghĩa là bị, bị lỏng á, thì chúng ta rất là dễ bị thị phi dễ bị tai tiếng dễ bị tai họa không có làm mà người ta cứ nói là mình làm à, không có như là không có tội đó người ta cứ bắt buộc là mình nhận tội đó nên chúng ta có nốt ruồi đây chúng ta nên xóa còn những nốt ruồi trên đây trên đây là khác nữa nha mọi người đó còn cái lỗ mũi thì mình sẽ nói về vấn đề là quyền lực kiếm tiền và kiếm được tiền có giữ được tiền hay không nên người ta thường hay đi cắt cánh mũi để chúng ta có thể giữ lại nếu mà chúng ta có nốt rồi ở trên đây hoặc ở đây thì chứng tỏ rằng là mình kiếm có tiền nhưng mình không giữ được tiền lúc nào mình cần tiền cũng thiếu hết trơn mọi người còn một nốt ruồi này nha ở đây á là mình có tài sản hoặc là mình có chồng mình dễ bị khác dược lắm có nghĩa là mình có rồi người khác cứ để ý người khác cứ sân sôi sân si với mình và muốn mình mất đi nên chúng ta sẽ xóa cái nút ruồi ở đây còn cái lỗ tai nè mọi người ha đó cái lỗ tai nó ý tưởng như là một con người nếu mà muốn à, có tiền thì chúng ta sẽ à, bắt đầu từ đây đó nếu mà um, có nút bút ruồi ở đây nè và chúng ta không xóa đó ha thì ngay từ đầu chúng ta đã bị cản tài rồi đây bút ruồi ở đây nó đến quyền lực kiếm tiền và khi mình kiếm có tiền nó ruồi đây nói đây nó ruồi báo hiếu đó thì nguyên nguyên tụng này nè chúng ta không nên xóa chỉ xóa cái nút ruồi ở ở trước cái, cái chỗ này nhìn cũng ngân đây đây nha ai có thì xóa những cũng ngân chỗ này đó và trên gương mặt mình chỉ cần lưu ý những cái nốt ruồi đó và ở đây ha nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự bình an cũng như là à, những cái lời ăn tiếng nói của mình á sẽ làm cho đối phương hiểu lầm à, vợ chồng mình sẽ không có tiếng nói chung và sức khỏe mình nó sẽ càng ngày nó càng giảm nên những người nào có nốt ruồi ra từ cái lông mũi nè chúng ta đâm thẳng xuống đây thì chúng ta nên xóa nó chứ không phải là xóa hết xóa hết đâu mọi người ạ không được nhưng mà đôi khi có những cái nốt ruồi ở đây hoặc là ở đây những nốt ruồi mà quyền lực tài lộc của mình đó mà mình xóa đi thì nó cũng ảnh hưởng rất là xấu nên những bạn nào muốn đến phủ cô ngân xem thì không có tốn tiền xem miễn phí mà à, nhưng mà xóa đó thì cô ngân sẽ miễn phí nốt đầu tiên cho mình à, và các bạn cứ à, inbox à, những nốt ruồi của mình rồi cô ngân sẽ tư vấn cho mình nha